tình yêu anh trao đến em sao giờ quên đi nụ hôn ta trao đến nhau sao đành phải mong để em cô đơn mãi đây sao người hưng hờ người quên đi tình yêu xưa đã hẹn thề ngày nào ta trao đến nhau bao lời yêu thương cầm tay anh em ước mơ không rời xa nhau tình yêu ta như ánh trăng sao ở trên trời như đôi chim em bay chẳng nói em người ơi để em cô đơn tiếng nói yêu thương đã nhạt nhòa tình yên vui bóng dưng sao nỡ vụt mất gieo bao nhiêu trái ngang cho môi dịu lành vì sao anh đi chẳng nói em người ơi làm sao em quên những tháng năm ta đã mặn nồng người vô tâm lãng quên đâu hề nghĩ xưa giờ quên đi nụ hôn ta trao đến nhau sao đành phải mong

听你的。